đặt nào đặt nào đặt ngay vé tàu nào tiện lợi tiện lợi trên ứng dụng ngân hàng đặt nào đặt nào đặt ngay vé tàu nào tiện lợi tiện lợi trên ứng dụng ngân hàng nhanh hơn tiện lợi hơn thì đặt vé tàu ngay trên Vietinbank ip Mobile